Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất mặt tiền giả tượng, diện tích 198m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường nhựa lớn, kế bên bệnh viện tỉnh, công an, cách chợ Đà Lạt 1 km. Khu vực tập trung nhiều biệt thự nghỉ dưỡng, giá 13,5 tỷ đồng. Đất khu quy hoạch Zexin phường 9, diện tích 86m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường ô tô, nằm ngay trung tâm, cách Hồ Xuân Hương 1 km, giá 8 tỷ đồng. Xây dựng, hướng đông bắc, nhà hẻm Phạm Hồng Thái, diện tích 146m2, một nhà vệ sinh, một gara để xe ô tô. Sân trước rộng, cách hồ Nhà ba mặt tiền Hai Bà Trưng, diện tích 81m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, Nam và Đông, đường hẻm 2,5m, kết cấu. Một trệt một lầu một áp mái, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, cách đường Hai Bà Trưng 100m, cách chợ cầm Đô 220m, gần chợ Đà Lạt, bệnh viện tỉnh, giá 10,4 tỷ đồng. Đất thị trấn Lạc Dương, diện tích 78m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường ô tô 4m cách đường chính 10m, nằm ngay trung tâm Lạc Dương, đối diện Công an huyện,